Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay để cùng khám phá những điều mà trước nay người ta đều cho là tâm linh, là mê tín, những điều mà khoa học không giải thích được. Đó là điều gì? Thưa quý vị, Radio Sống Đẹp cũng đã có lần gửi tới quý vị về vấn đề này. Rất nhiều người đã từng trải qua cảm giác họ đã chết rồi sau đó lại được cứu sống trở lại và chia sẻ những trải nghiệm đó, những gì họ cảm thấy trong những giây phút ấy. Thật là kỳ lạ là những trải nghiệm của họ đều có nét tương đồng. Dường như đó là sự giải thoát, không còn sự ước thúc của bản thân và được bao bọc trong tình yêu thuần khiết, sự từ bi vĩ đại trong số đó có cả những người vô thần, không tin vào sự tồn tại của Chúa Trời. Rất nhiều người sau đó đã thay đổi nhân sinh quan của bản thân, lạc quan và trở thành người tốt hơn. Và buổi tối ngày hôm nay cũng là một trong những câu chuyện như thế. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. trải nghiệm cận tử, bí ẩn linh hồn hay những điều khoa học không giải thích được, đấng tối cao liệu có thực sự tồn tại. Vào năm 2006, anh David Deckfield đăng tiễn bạn tại ga tàu điện ngầm gần Cambridge, nước Anh, thì chiếc áo khoác của anh bị kẹt vào cửa toa tàu đang đóng. Đó là một tai nạn kinh hoàng khi anh bị quăng quật như một con búp bê bị hút vào giữa đoàn tàu và sân ga. Sau đó, người ta tìm thấy anh dưới đường ray. Tính mạng của anh đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc vì mất quá nhiều máu. Không lâu sau, khi đến bệnh viện, anh ấy mất đi ý thức bình thường và đột nhiên thấy mình ở một môi trường hoàn toàn khác, chìm trong bóng tối ấm áp và dịu êm, không còn đau đớn và rất yên bình. Anh ấy trả lời trong một cuộc phỏng vấn Tôi có thể nhìn thấy những màu sắc xung động như những quả cầu nhỏ, sáng hơn và sắc nét hơn bất kỳ màu nào tôi đã từng thấy. Ngắm nhìn chúng làm tôi được điều trị và thư giãn. Đó là một nơi tuyệt đẹp với cảm giác rằng tôi đang được chăm sóc và cảm thấy tình yêu trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi tôi nhìn về phía chân, tôi thấy một đường hầm sáng khổng lồ đang tiến về phía tôi. Tôi cảm thấy và đến bây giờ tôi vẫn tin điều này rằng ánh sáng đó là nguồn gốc của tạo hóa. Đó là ánh sáng của tình yêu thuần khiết và vô điều kiện. Mọi phân tử trong cơ thể tôi đều rung động với tình yêu và ánh sáng đó. Tôi cảm thấy mình còn sống hơn bao giờ hết. Cảm giác như đây mới là thực tại, còn thế giới cũ kia chỉ là ảo ảnh. Tại thời điểm đó, tôi cảm thấy chắc chắn rằng tôi đã chết nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi hay hối hận. Sau đó, đột nhiên tôi trở lại bệnh viện với vô số tiếng ồn và ánh đèn. Bill Vandenberg, một cựu chiến binh Mỹ, cũng kể lại trải nghiệm cận tử của mình trong chiến tranh Việt Nam. Khi ông đang làm nhiệm vụ thì bị phục kích, tiếng súng vang lên khắp nơi, sau đó một đội bay ra đến hỗ trợ. Nhưng máy bay ném bom lại ở rất gần vị trí của ông quá thật, một quả bom rơi xuống và có một mảnh bắn về phía ông. Khi ấy, ông chỉ mới 19 tuổi. Ông nghĩ mình sẽ chết. Tuy nhiên, điều tiếp theo ông cảm nhận được là bình yên và tĩnh lặng, không còn chiến tranh nữa. Ông di chuyển qua một đường hầm tối về phía có ánh sáng. Ông cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời, một niềm vui mà ông chưa bao giờ có được trong cuộc đời chào đón ông là người ông nội đã qua đời 5 năm trước đó. Nhưng một linh hồn khác đến và nói với ông rằng ông còn có mục đích phải hoàn thành trên trái đất, ông phải quay trở lại. Trong một cuốn sách nghiên cứu về trải nghiệm cận tử của hơn 1.000 người, tác giả Steve Tyler, giảng viên cao cấp về tâm lý học tại trường đại học Leeds Beckett của nước Anh, đã ghi nhận thấy rất nhiều người có cảm nhận chân thật về chúa họ đều cảm thấy được bao phủ trong ánh sáng trong tình yêu thuần khiết và sự từ bi không bị câu thúc bởi thân thể một cảm giác giải thoát tự tại không còn đau đớn thay vào đó là ấm áp trang hòa và tâm hồn được chữa trị có những người thấy được những việc đã làm trong đời gặp được những người thân đã mất hay được lên thiên đường gặp các vị thần khoa học không giải thích được đã có nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích cho hiện tượng trải nghiệm thần tử này tuy nhiên chúng đều thiếu tính thuyết phục và đi vào bế tắc có giả thuyết rằng đó là do não thiếu oxy sản sinh ra một chất endorphin để phản ứng với sự căng thẳng dữ dội tuy nhiên thiếu oxy não thường dẫn đến tình trạng ảo giác hỗn loạn xuất hiện nhầm lẫn và giảm trí nhớ những người có trải nghiệm cận tử hoàn toàn không giống như vậy. Họ đều nhớ rất chi tiết những gì đã trải qua, cảm nhận đều chân thật, rõ ràng và mãnh liệt. Họ đều tỉnh táo hơn bình thường và tư duy logic không hề bị loạn. Nếu như giải phóng endorphin hay bất kể chất gì thì phải ghi lại được hoạt động của não. Nhưng trong trải nghiệm cận tử, mức độ hoạt động của não rất thấp, máy đo điện não đồ không ghi nhận được một nhóm nghiên cứu ảo giác tại trường Đại học Hoàng gia London đưa ra giả thuyết rằng trải nghiệm cận tử có liên quan đến các chất hóa học gây ảo giác, giống như ketamine. Họ đã làm một nghiên cứu trong đó cho 13 ứng viên tham gia sử dụng chất gây ảo giác và giả dược. Sau đó, cho các ứng viên hoàn thành một thang đo các đặc điểm của trải nghiệm cận tử. Kết quả là nhiều người sử dụng chất gây ảo giác có cảm giác giống với trải nghiệm cận tử như thấy ánh sáng sặc sỡ, cảm thấy được nâng lên, cảm thấy bình yên, vui vẻ, trải nghiệm tâm linh, thần bí. Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng xem xét kỹ hơn thì nhận thấy nghiên cứu còn nhiều thiếu sót. Ví dụ, những người tham gia nghiên cứu đều khỏe mạnh, còn những người có trải nghiệm cận tử đều đang ở trạng thái tồi tệ nhất về sinh lý, thậm chí được kết luận đã chết. Những tiêu chí đưa ra khá rời rạc và cũng không giải thích được tại sao có những người khi trải nghiệm cận tử, họ có thể nhìn thấy, quan sát thấy những sự việc, đồ vật trong cùng không gian và thời gian khi họ đang chết đi. Còn những người sử dụng chất gây ảo giác không ghi nhận thấy. Ví dụ, bác sĩ giải phẫu bệnh John Lermer đã báo cáo một trường hợp người đàn ông 82 tuổi đã có trải nghiệm cận tử Lúc đó ông ta thấy mình trôi ra khỏi cơ thể trong phòng chấn thương của bệnh viện. Và từ góc độ cao hơn, ông ta nhìn thấy một vật quý giá ở trên máy theo dõi tim cao khoảng 2,4 mét trong góc tường bên phải. Sau khi tỉnh lại, ông ta nhờ bác sĩ Lemmer đi kiểm tra xem có vật đó không, để ông ấy biết trải nghiệm tâm linh của mình có thật không. Bác sĩ đã bắt thang trèo lên và quả thật Đúng như bệnh nhân nhìn thấy, có một vật quý từ năm 1985. Hay một bệnh nhân nhìn thấy răng giả của mình bị tháo ra và đặt vào khay trên xe đẩy. Mặc dù sự việc đó xảy ra trong khi bệnh nhân đã ngừng tim, cơ thể tím ngắt do ngừng tuần hoàn. Theo các nhà khoa học Rivers, Driven và Smith, trong khi ngừng tim, vỏ não ngừng hoạt động trong vòng trung bình khoảng 15 giây. Các nhà duy vật cho rằng không có trải nghiệm ý thức phức tạp nào xảy ra trong thời gian này. Trong khi bệnh nhân được tìm thấy bất động ngoài đồng, đã ngừng tim quá 15 giây, hồi sức ngoài viện không thành công. Chưa hết, một tuần sau khi bệnh nhân tỉnh lại, ông đã nói với y tá, người đã tháo răng giả của ông rằng ông thấy cô ấy để chúng vào khay với rất nhiều chai lọ. Một số nhà nghiên cứu cho rằng trải nghiệm cận tử là do giải phóng các chất gây ảo giác khi một người cận kề cái chết. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy có lượng lớn chất gây ảo giác được thải ra. Thậm chí, không chắc chắn rằng cơ thể người có thể tạo ra chất gây ảo giác. Thay đổi nhân sinh quan và cuộc sống sau trải nghiệm cận tử như đã mô tả trong nghiên cứu của mình, tiến sĩ Steve John đã thấy phần lớn các trường hợp sau khi trải nghiệm cận tử đều có chuyển biến mạnh mẽ, các giá trị nhận thức và quan điểm sống thay đổi hoàn toàn. Họ trở nên ít tư lợi, sống vị tha hơn, ít vị tư và nhiều lòng trắc ẩn hơn. Họ tìm thấy mục đích sống mới và các mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, yêu thiên nhiên hơn và đánh giá cao những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hay một câu chuyện nổi tiếng khác về bác sĩ Tony Caesarea. Năm 1994, ông bị xét đánh gần Albany, New York. Sau đó, ông cảm thấy được bao bọc bởi ánh sáng xanh trắng. Sau khi tỉnh lại, ông có đam mê mạnh mẽ với piano và sáng tác nhạc, dù trước đó ông không biết gì về loại nhạc cụ này. Ông David Dexfield đã thay đổi rõ rệt sau tai nạn Ông thấy mình bao dung hơn thay vì phán xét người khác. Ông cũng vẽ ra khung cảnh tuyệt vời mình đã được chứng kiến và sáng tác nhạc cổ điển như một cách để truyền tải cảm giác bình yên và tĩnh lặng mà ông đã trải qua. Người lính Mỹ trở về từ chiến trường Việt Nam sau đó đã tìm được mục đích trong cuộc sống, đó là chia sẻ trải nghiệm của mình, chia sẻ sự bình an và hạnh phúc với những người khác để chữa lành vết thương của họ hay như Anita Morzani sau 4 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư bạch huyết. Cô rơi vào trạng thái hôn mê năm 2006. Các bác sĩ chắc chắn đó là dấu chấm hết. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra mà sau này cô kể lại đó là một trải nghiệm cận tử. Sau 30 giờ hôn mê, cô tỉnh lại. Hai ngày sau, cơ thể cô bắt đầu hồi phục và khối u bắt đầu nhỏ lại. Bây giờ, cô không bị ung thư và là một diễn giả. Cô đã viết lại trải nghiệm của mình trong một cuốn sách Was It This Is Heaven. Vâng, thưa quý vị, ngày nay có rất nhiều nhà khoa học đang quan tâm và nghiên cứu về trải nghiệm cận tử. Lời giải đáp là gì? Liệu đấng tối cao có thực sự tồn tại? ngoài thế giới vật chất này còn có thế giới khác hay không? Dù đáp án là gì thì chúng tôi tin rằng nếu sinh mệnh ánh sáng vĩ đại là sự bao hàm của từ bi, sự vị tha, thiện lương, chân thành và nhẫn nại thì việc tin vào ông sẽ khiến con người hướng tới những giá trị tốt đẹp, những thứ xấu xa, ác độc sẽ bị bỏ lại sau lưng. Như vậy, thế giới chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao? Cảm ơn quý vị đã quan tâm, lắng nghe và đăng ký chương trình radio Sống Đẹp của Khỏe Tự Nhiên. Xin kính chúc quý vị có một giấc ngủ an lành, một tâm hồn thiện lương, một trái tim bao dung và một cơ thể khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những buổi tối lần sau.